đây đây là chiếc bàn soi camera hàng mới toanh đập hộp từ Quảng Châu Trung Quốc về bây giờ là đi bóc hộp một cái bàn vuông và một cái bàn tròn vâng và vâng, lại quay chồng đấy bóc hộp bóc hộp chiếc bàn camera kích thước đặt theo ý muốn đây là chiếc bàn à, tròn 1 mét và bàn vuông 1 mét giữ im đừng để động kín nhỉ đố cái camera làm đâu ô kín nhỉ <laughs> camera làm đâu mà sao nó sao nào đặt trước à đây có nghĩa quá kín luôn này không phát hiện ra được cho xin cái vết kéo cắt đây luôn này để kiểm tra xem thế này thì trời biết ra sao ra thì đây camera máy của quá kín này đây là chỗ sạc pin với thôi chỗ sạc pin với bật công tắc thôi còn camera ở trước đâu phát hiện này đố ừ phát hiện nó nằm đâu bàn đánh bài bàn cơ bàn camera đánh bài phục vụ đánh bài sóc đĩa tài xỉu được hết Đây. bây giờ thử kết nối nhé phải bật pin các thứ lên với kết nối rồi chứ à, bây giờ là đây ừ, máy đây đây kết nối và thử xem nó được kín nhỉ yến nhỉ tay đi biết à lấy Ê, bây giờ phải dùng công tắc quẩn này đầu tiên tắt đâu đây này không à đây đây đây mình kiểm tra này để nhận ra bọn Trung Quốc cả để trực tiếp cho bạn Trung Quốc anh em nào đặt thì điện nhé Quảng Châu Trung Quốc bọn Trung Quốc tài nhỉ? cái gì cũng chế đi tinh xảo đi có mặt vuông mặt tròn chồng Ủa, đi hả? Ủa đi xe chứ cơ khai quan xe ná gì 是哪个字？对对对的，我们上面指手往上面指对啊，旁边那个口。这个。是的，啊啊啊。要要按下去啊。Tăm ờ, ờ, ờ. à? á, nhíp đi sao này? Cầm cầm cầm. Tôi nhíp này được không? Tăm cái này, tăm lấy cái tăm này vào đây nó buồn cười lắm phải lấy cái máy cái đồ có cái nhíp mỏ dài á ở trong đấy đây lấy đi hỏi lại cho cái nút này là nút gì này xong để ấn nút cái này tiếng trung nguyễn để cho lấy bạn và bài mới nhé tiếng trung nghĩa các bạn ơi Ôi xoài rõ luôn à Mình ra để không bị hết pin Nó có nút quá mà Đi xa Camera đâu Ờ, thế nhỉ cái này chúng theo bạn thì liệu có được có hiệu quả mình ra ngoài bốn bốn ra Vậy. Cứ đi giữa bàn x x này Đấy Cứ đi nó giữa bảng 4, 3, 4, 3, 4, 3 Đây, đây đây 1, hai 1, hai 1, hai 1, hai Đánh để giữa bàn đúng giữa bàn luôn kênh này mấy kênh này là đúng không không cần không cần cần cái này đặt này ngon một bốn một đánh liêng thì nó không ờ, lên được ấy nó không nó sẽ bỏ ảnh ảnh là nó không tính đánh liêng máy nó không tính ảnh bốn hai bốn hai bốn hai bốn ba một ba bốn ba bốn ba bốn ba bốn ba 7 43 43 thử cái đồ sóc tài xỉu này đồ tài xỉu ra xoay xuyên có xoay xuyên có cái nắp hai ba hai ba hai ba nắp nắp để chén này mình đẩy phải có phải có chén đấy có phải chén có chén chén này rồi ui giời xoay cạnh cái này Ừ, nhìn đó kìa nhìn đó kìa ừ để đó để luôn vào đấy được xoay cạnh rồi xoay cạnh hoặc là dùng cái này lắc xem này đây này 63 623 là ở trên là 5419 rồi đấy 10 điểm đúng không nếu mà chơi lắc kiểu này thì căng vậy thì anh đánh Đấy chẳng có người phải người chậm tập đúng không cái này camera hơi sáng đúng không camera đèn hơi sáng bật bóng điện lên nó sẽ thấy hàng tư khó thấy không thì lấy ra đâu của quan chi sư an pi à hay sư an sẽ chi sư hả Dùng bắt nó tạo dễ tạo cầm độc Cái bàn này 1 mét từng lại ba một thế ảnh là không tính rồi đánh gì nhỉ nói chung đánh bài ấy là ngon đấy nhỉ bốn hai bốn hai ba hai ba hai ba hai mỗi đội hơi đáp tính hiệu quả cào đấy phải cào khoảng bao nhiêu nhà đây được 15 nhà đi đưa đó tụ lớn nhất giờ quay cái ờ, ờ, bài cào miền tây bài cào miền tây mày quá từng ngày đầu thu bắc để lấy con máy một lấy máy bản C này CVK 600 bản C xuyên đánh bài cào binh cái gì đánh binh rồi sám binh cháo lá tí thử luôn hai cái đấy tay bàn tay nhanh nhất đẳng cấp nhất bài bìm miền tây con này là binh chưa ai chê này binh sập sám binh sập sám chưa ai chê không ai chê ở đâu rồi tại đánh thì không cho đánh binh thử thì giờ à, binh sập sám này pin yếu cái nào pin yếu á cái này nó không yêu cầu không bây giờ đến mình sập sám nhé bật bản xe sao lấy cái bản A lấy bản A à? đây bản A bản xe kìa đâu còn đâu máy nữa máy này có biên lại trong nhà lấy máy nữa thiếu gì máy bạn này về thiết kế chân tùy ý pin đánh cả ngày pin của cái máy này á pin của bàn có thể thì nó hỏi thử bọn Trung Quốc xem chắc đánh lâu ấy máy mới chưa chuyển tiếng Trung bật chế độ ra ngoài để quay video được ừ. còn bình thường thì kết nối qua tai nghe bình sạc giá bình bình thì đánh bốn nhà này đúng không bốn nhà nó có chế độ báo hai độ báo một tụ đều chế độ báo bốn đầu được ừ. kênh xong là sao mình để bài cho nó vào cùng một nó 13 lá là thấy hết bài đúng không tụ có ai nữa bán đặt bán đi một tụ là tay chia bài thợ gạo này <laughs> qua được mắt thợ 知道。 thoảng nó còn hay báo mộ binh ấy. báo mộ binh, binh nhiều chia xong ăn luôn à, chả gì không được thùng với được cái thùng này. Có hai nhà đây, nhà hai. Bảo nhanh à? Làm nó vài ván. Bình thường tăng máy. Bình sáng 13 lá. đặt bài xuống máy báo. Không cần giao gì trên tay. Không cần phải đặt máy ra. không mà to cái loa ngoài. nối tai nghe máy này chỉ cần bỏ túi quần thôi nhỉ đây là thử binh sập sáo chỉ thử cả bài cao thôi khỏi nghĩ luôn ôi mộng binh rồi tí nào mộng binh rồi khỏi khỏi xóa luôn viên anh đức sụp sám chữ trăm phần trăm thưa bay cao đấy bay ca bay ca đánh bao nhiêu nhà đánh uh, tắt đánh 15 nhà nhé 15... chuẩn thì máy nào cũng chuẩn nhưng quan trọng là cái tốc độ nó đọc nó là báo xử lý nhanh 15 nhà đấy 19 chắc không đấy đánh 4 nhà thì nó ấy đánh 15 nhà đánh hết bài 5 5 5 5 chia 15 nhà Rồi lên đi 6 6 12 và 9 Lên đi nhanh nhỉ 8 5 3 vuông hai máy báo chuẩn bánh 15 nhà nhà mình vẫn lớn nhất tài ba bốn nhà đơn giản tăng giảm này bốn hết rồi đấy mười sáu nhà tăng giảm số nhà bằng nước âm lượng cái bài là mười sáu nhà mười sáu mười tám mười bảy mười bảy nhà đấy đây mười bảy nhà nay là đánh hết 16 nhà chín tiết dư lá này không có điểm không có nhà nào to hơn nhà chín này bàn soi này căng báo quá nhanh rồi <laughs> anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé báo số chẳng hạn trên bài bài kia lại bài vào đây ngồi cái này nó đúng bài không vẫn đánh 17 lá vẫn đánh 17 nha chân ờ, chân này anh em xuống tiền mười mười mười đấy nhà số 10 Tay dẻo nhỉ Số 10 đâu? chín chín 9 nước Trong là từ bài một đi chín này, nhà chín là mười Đây Đây, đậu nhà đây alo ờ các chồng có hai loại bàn đang vừa về cái bàn mã bàn soi mã bạc này còn có sân nào trên nhà đánh bằng cái bàn này ngon này bàn tắt cái rồi bàn soi thôi bàn soi mã bạc, hiệu quả chỉ nhịp kinh cầm tay đây thì được thế là thế là máy mới này nó chỉ được thử mấy lần thôi mua trò chơi luôn này nó mẹ bên trong cầm tay cứ là chắc ở đâu lên gì rồi cứ đặt bài giữa bàn thôi chín nước Thái báo lúc nào chín được căng nhỉ Khỏi, khỏi phải soi cái này này Đánh binh sáu lá hay binh gì cũng chuẩn mà Đánh sáu lá Đánh mình tay Binh sáu lá Binh sáu lá Ngồi chỗ nào cũng bắt hết Ngồi đâu cũng đúng Ba cây đô Bốn là đấy chưa bắt đầu ba ba như vậy nhỉ sao chạy bài thoải mái tắt là tắt cái nhất là mua bây giờ vậy là bán nhà rồi bán nhà rồi Đinh sáu lá hai đánh chuẩn nhé quan trọng là cái báo rất là nhanh luôn tốc độ xử lý của máy tốt Bây giờ đánh cá nhà Cầm như này nhà thứ sáu lớn nhất chín bảy chín bảy chín một quay từ từ quay dính chín một chín ba Tốc độ xử lý không cần phải suy nghĩ nhỉ Chớp mắt luôn Chớp mắt máy báo Chớp mắt máy báo Dựng bàn lên nhỉ bàn lên đánh Bàn gỗ nhà mới làm gì được Bàn thấp được bàn cao thì Ok Có đèn